Thank you. chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Way of Life với Linh à, Mọi người theo dõi hành trình thì đã biết là Linh tới Ý Và bây giờ thì Linh à, gia đình Linh tạm biệt thành phố à, Sorrento Tụi Linh bắt đầu tiến vào thành La Mã à, Mọi người hãy, à, cả nhà mình hãy tiếp tục cuộc hành trình cùng với Linh để xem Linh khám phá nước Ý cái cái cái cái cái, cái lăng kính của Linh như thế nào nhé và nếu cả nhà yêu thích kênh của Linh thì hãy làm ơn à, like, share, subscribe cho Linh để Linh có thêm nhiều động lực làm clip chia sẻ với mọi người nữa nhé sao chịu nổi ta, nóng thấy mồ luôn trên đường đi á, thì Linh thấy là cái thành phố này nó có kiến trúc khác với lại những cái thành phố mà mình vừa đi qua nha cả nhà thì Linh không biết là cái lịch sử của cái cái khu vực này nó như thế nào à, tuy nhiên khi mà Linh chạy qua đây á thì Linh thấy nhà cửa hiện đại hơn à, thấp hơn và cái uh, cái không khí của nó đó cũng có vẻ là nóng hơn nữa anh xã linh nói cái khu vực này có biển thì linh không biết là có biển có giống như mấy cái biển mình đã đi hay không tại vì nếu mọi người coi trên google hoặc là trên cái map của ý thì bãi biển của nó rất là nhiều nhưng mà mình không biết là cái bãi biển của nó có ờ, đúng theo cái sở thích của mình hay không nha cả nhà Basen San Kha Sant Khaata. Deze zo xoay weg. Để kijken hoor. Ừ, mình đang ở thành phố nào mình chưa biết luôn. Mình thấy nó đẹp Khaita. quá. Khaita. Nên lấy máy ra quay cho mọi người xem. Đang đi tìm bãi biển và cái chỗ mà để mình sạc điện đó cả nhà. công nhân đang tỉa cây xanh ở ờ, Ý thì nhà họ sơn đủ màu sắc hết mình nhìn không có nhàm chán ha ờ, lần này tiếc quá Linh không có đi Venice nếu không thì sẽ quay cảnh ra đó cho mọi người xem vì nên nói như vậy đó, tại vì nhà ở Venice nó cũng có nhiều màu sắc giống như à, mấy cái căn nhà ở khu vực này nè con Linh tìm đường ra biển Mọi người có biết uh, Linh đeo khẩu trang không? Không phải là tại Linh sợ corona đâu Mà sợ cái nắng đó cả nhà Mọi người thấy mặt Linh mấy hôm nay là nó đen thui, đen thủi rồi Đen á thì mình cũng không sợ lắm mà mình sợ nó nở lợn đổi chất không nó bị to đó Với lại uh, sợ bị sạm da thôi cho nên Linh Linh phải ờ, đeo khẩu trang thôi Bây giờ sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người cái bãi biển mới gần Rome nha Gần thành La Mã mình phải công nhận là cái người ý họ đẹp thật sự luôn á cả nhà à, cái làn da của họ ngâm ngâm và người họ rất là khỏe khoắn ừ, những người lớn tuổi thì mình không có nói nhưng mà người ta đương nhiên là người ta đẹp theo cái kiểu tuổi của người ta nhưng mà mấy cô gái trẻ và mấy cái chàng trai trẻ trẻ thì họ thật sự rất là xinh đẹp nhìn là mình thấy cái vẻ vừa ngầu ngầu vừa lãng mạn hôm nay biển ở đây nhiều sóng quá nhưng mà nước thì ấm áp dễ chịu lắm mấy trẻ con lên chơi dễ thương không ở gần biển làm sao mà da trắng được hả cả nhà hả miễn là khỏe khỏe khoắn và à, à thân hình à, đẹp là hấp dẫn rồi ấy da cái nón của linh trời ơi cái nón của tôi bảo bối của tôi chống nắng đó chống gì đâu mà cũng đen thui thôi gần cái dãy núi đó cũng ờ, dễ thương lắm không phải dễ thương cái cảnh nó cũng ờ, đẹp và hoang dã lắm nhưng mà mình đi tới đó thì không được tại vì cái sóng đó, nó ờ, văng rất là cao hồi nãy anh xã linh có quay phim bằng một cái máy quay dưới nước nhưng mà tại vì nắng nó chói chang quá nên không biết là có thu được hình của mình không và có thu được cái hình mà mình mong muốn không nha cả nhà ở đây coi nè cha thì ờ, rất là biết chăm sóc con ở châu Âu là vậy nha cả nhà à, đàn ông nó chăm sóc con cái giỏi lắm nói thiệt luôn là anh xã của linh là anh chăm sóc con giỏi hơn linh nữa mình chăm sóc cái kiểu hơi bao bọc tí con nó nhõm nhẽo tí nhưng mà còn anh xã thì anh chăm sóc nó mạnh mẽ hơn dám chơi những cái trò nguy hiểm không à, phải không dám, dám chơi những cái trò à, cảm giác mạnh chứ không phải là nguy hiểm nguy hiểm thì làm sao mà cho con chơi được Ha <laughs> ha cái ờ, sóng biển này nè nó nó đưa vào nhiều chứ nó không có rút ra mạnh cho nên mình cũng đỡ sợ mình sợ nhất là cái sóng biển mà nó đưa vào xong rồi nó rút ra thật là mạnh nó cái đó là mới nguy hiểm nhưng cái sóng biển này nãy giờ lên chơi lên thấy là nó đập vào rất là mạnh nhưng mà nó ờ, rút ra thì ờ, nhẹ nhàng đây là bãi ờ, cá nhân mình vào đây ngồi thì mình phải trả tiền cái bãi này thì tôi không biết giá của cái bãi màu xanh á, là 25 đồng còn cái bãi ở dưới mà dưới cái bãi màu xanh nữa là ba chục thôi à, bây giờ mình quay về chứ không thở mày giữ đồ thì lang thang quay cho cả nhà xem xong rồi mất đồ nó mất công lắm ở trên đó có một cái ngôi nhà người thấy không sống nó đập vào như vậy nhưng mà nó không có rút ra quá nhanh nó đưa vào thôi mà ở vùng biển á, chắc Linh ờ, sáng đi tắm, chiều đi tắm, tối đi tắm luôn quá Con Linh nó làm cát này nè Mọi người xem á, nó làm cái này cũng hay á Một cái đống cát khô Xong nó đào một cái, ờ, nó, nó làm thành một cái ngọn núi nhỏ và nó đổ nước vào như vậy Và sau đó nó ờ, đem cái cát ra à, mọi người thấy không thấy không thấy không à, được cái tô rồi kìa thấy thương không và đây là những tác phẩm của nó đã làm yeah. Dạ. tắm biển xong rồi bây giờ tụi linh đi kiếm đồ để tụi linh ăn thì nhà linh nó linh thích chỉ có một mình linh ăn hải sản thôi còn uh, con linh không có thích ăn hải sản và rau cải cho nên uh, thịt nó cũng không ăn nữa cho nên bây giờ mình phải tìm cái quán nào để phù hợp cho cả nhà ăn đây Linh thấy ở đây có rất nhiều cái quầy hàng bán đồ lưu niệm, nhưng mà họ chưa có mở cửa. Có một số quầy thì họ mở cửa rồi, nhưng mà vắng khách quá cho nên Linh không có dám đứng lại Linh quay. Tại vì khi mà Linh quay á, thì họ sẽ nhìn mình, mà mình không mua mình chỉ quay không á, thì rất là ngại luôn. Khi các bạn đến những cái ờ, xứ sở như là Ý, à, Hy Lạp thì Linh chưa đi nhưng mà Tây Ban Nha hoặc là Bồ Đào Nha những cái nước mà ở châu Âu nhưng mà nó vẫn rất là nóng á cả nhà thì buổi trưa họ không có mở cửa đâu nha họ đóng cửa họ nghỉ trưa nghỉ ở lên linh cảm giác nghỉ còn lâu hơn bên Việt Nam mình đó đó rất là khó mua đồ vào cái buổi trưa khoảng 5 giờ chiều thì hình như họ mới bắt đầu cái ngày của họ vào buổi chiều đó cả nhà cho nên khi mình đi đến mấy nơi này thì mình chú ý nhé mình nó chán ghê luôn tại vì cái máy chính của mình hay sử dụng để mà quay á thì nó hết pin rồi đi cái kiểu này thì ờ, pin nào mà nó chịu cho nổi với lại nó cũng hết cái ờ, dung lượng rồi thì mình mới ờ, sử dụng một cái máy phone phụ của mình để mình quay thì nó rung quá cả nhà hả à, xin lỗi cả nhà nha à, thông cảm cho linh lần sau linh sẽ chuẩn bị tốt hơn mà thấy mà thấy bãi biển chỗ này á, thì linh thấy là hình như không phải là bãi tắm nó có cái bờ kè thì mình à, ở bên đây mình qua thôi chứ mình cũng à, chưa đi qua phía bên kia nhưng mà linh thấy dưới cái ánh hoàng hôn á cả nhà thì thành phố này đẹp quá giống như là trong yeah, dạ, mấy cái chuyện mà ở một đêm á mình đọc á thì nó giống như hiện à, cái những cái tòa lâu đài hiện ra dưới ánh hoàng hôn thật sự rất là đẹp cả nhà ơi thật sự là ở bên ý nó đẹp quá đi mọi người nhìn thấy cảnh hoàng hôn bên này không à, tụi linh đi xe và tụi linh đi tìm cái quán ăn đó, thì chưa thấy cho nên đi vòng vòng và thấy cái cảnh hoàng hôn này đẹp quá cho nên phải dừng lại chỗ này và quay phim cho mọi người xem chứ nếu không thì thật là sự là tiếc lắm luôn linh mê quá trời mê rồi cái người mà mê biển rồi mê đồ ăn biển giống như linh á thì thật sự là muốn ở đây luôn á nhìn xuống á thì có cá thức ăn á thì vừa ngon vừa rẻ thì, thì làm sao mà không thích ở đây được wow bên đó có hào kìa nó bám vào đầy luôn á cả nhà để quay đi cho mọi người xem đó một đống hào luôn á cả nhà không phải con hào con vò con con con vọt con dọt gì ở bên mình kêu con vọt xanh con vẹm xanh gì đó cả nhà đẹp quá đẹp ơi là đẹp yeah. Dạ. eh, due margarita? Oh, no, no, eh, scusi. Uno. Eh, eh, e qui è... Um, yeah. tụi mình được ờ, tụi mình không phải được giới thiệu mà coi trên cái ờ, trip advisor thì nó chỉ là cái tiệm ăn này tụi mình nghĩ là cái nhà hàng ai ngờ là cái quán ăn nhỏ thôi và họ có bán rất nhiều loại pizza bây giờ tụi mình đi một đoạn rồi giờ không biết làm sao giờ thôi thì cứ ờ, mua ăn thử đi rồi để lần khác mình ăn cái món ngon khác pizza này có nhiều nhân lắm cả nhà nó giống như là cơm của mình vậy ha cả nhà ha pizza có nhân này nhân kia bây giờ thì tụi linh ăn đây cho mọi người ngắm đường phố cái khúc này một tí Linh à, cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh Hẹn gặp lại mọi người à, lần sau nhé Nếu mọi người thích à, clip của Linh thì làm ơn hãy share, like, subscribe Và um, <laughs> uh, comment ở dưới động viên Linh để Linh làm nhiều clip cho mọi người xem nữa nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều